Rồi mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh đen lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ờ, nhà của ờ, cậu Nam Vui ở ừ. ờ, gần bên nhà mình ha. Thì mấy hôm trước á, mình có chia sẻ đến các bạn á, một cái video á là qua nhà cậu Năm mình quay cảnh cậu Năm cho ăn. Thì cái lứa ếch đó thì cậu Năm đã xuất bán rồi, rồi cũng được mấy chục triệu ha. Thì hôm nay sẵn tiện cậu Năm mới vừa nhập vô một số ếch con nè, à, vô mồng rồi. Nó mới vừa được một ngày rồi ờ, thấy ờ, con năm đang xử lý thuốc và chuẩn bị cho ăn nên mình qua mình ờ, quay để chia sẻ cho mọi người biết về cái cảnh mà nuôi ếch ở miền Tây mình như thế nào cho các bạn xem ha rồi thì hiện tại ở đây cậu năm có căng lên 8 cái mùng như các bạn 8 cái mùng ếch thì hiện tại là chi một mùng nó thỏa khoảng là 10.000 con các bạn thì tổng cộng nó khoảng gần 80.000 con ếch con đó ếch giống thì à, hiện tại mình à, đang đợi cậu năm một chút nữa cậu năm cho ăn rồi sẵn tiện mình đi với cậu năm lên xuồng mình quay trực tiếp cận cảnh cái cảnh à, cậu năm cho ít ăn như thế nào à, cho bạn xem ha thì à, dưới ao này thì có hơn 10.000 à, cá dầu con đó nó cũng gần một lứa rồi các bạn mà mình quay cho bạn xem luôn nay là cho ăn bao phải không hai là con bao phải không? Sáng giờ mới cho con cử mà. Ừ. cái sáng là thích. Wow. nó mấy ly? Tàng nó mấy ly? Hai ly. chặt này thì sung sồn luôn <laughs> chứ mà còn dư sức con trầu này nè coi chừng nè coi chừng nè ừ. ừ Trời cái nặng tao lắm ai Con bảy mấy ký rồi Gần tám chục lần Hôm nay xuống xuồng quay trực tiếp luôn cho ai xem bây giờ cho ăn hết nửa ờ, bao hả con Đăng à, cá dầu quá trời luôn mẹ ăn dầu cá dầu này cái nó đang cho ăn nha ờ, quay ở đây nó trực tiếp nó rõ hơn Đó. Trời Ui, dầu. <laughs> ra luôn ừ, còn nó dạ sáng định nó chắc nửa rồi này cái mùng mấy mùng này là mới bắt qua là hết luôn không ha bỏ không hôm qua không á ừ, giờ mới bắt đầu ca dám ăn liền liền chết ừ. à ừ. nguy hiểm á cho nó từ từ nó quen nước luôn ha ờ bị nó dập mình á ừ. Hãy subscribe cho cá dộ ngoài nó ờ, theo nó ăn Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi Ôi, ôi đã bắt con tròn <laughs> Bắt con gòn rồi Trời ơi, nó đây cái này ăn nè, mọi ơi Thấy Thì bắt còn nữa Phê quá cái à, mấy vùng đặc hẩm là hai tháng mấy hả hai tháng mấy là xuất ngục hả Còn ờ, phía sau cá nó ờ, quặn quá trời quặn luôn nó đang phải chạy theo đó chạy theo cái ờ, chạy theo cái xuồng này này thôi đó dằn chung té thôi cái giò có con bự nữa con nửa ký quay lại quay lại sau này đi xuyên cậu cậu lên cậu đó là cái ấy không đi vệ sinh là những cái đèn để mình chiếu sáng với tối cho hết một bạn à. hết hết chết nè có ờ, chết nha mình thấy cái chả cá ăn thử ô oh, nó quất liền nè các bạn này cá giò nó này con bự cái chồng cái dây này đó là bác thể lên cho bạn xem nha à, được luôn hả được luôn chứ dạng mà nè thấy không rồi xuống ghê ha đưa tay vô là nói nè tay là đeo tay mình liền ừ. này quá trời luôn oh, oh, oh, tay mình nè à. Gracias. sáng nó dở dở rồi nó đi bẩn làm nó lại đi á Hử? Ừ. hay lắm à, heo tài mà này đúng đây nữa rồi à, ờ, được rồi à. được rồi được em. đây được rồi oh. Ôi, ờ, nó theo Chạy theo sùng quá trời luôn. Hả? Chạy theo sùng quá trời luôn à. Ừ. Rồi xong một bao. Hả? Xong một bao phải không? Rất còn lại khô quá hả khô quá không vô à không vô rồi <laughs> mình thò tay nó vô đó mát tuột nhưng mà thò tay bắt được mà mà giờ lấy giờ cái không được thôi rồi nó gom anh em nó đau là tao á trong nhà nó dạng không nọ luôn thì chứ phải cho anh tối nhà rồi cũng dạng lên cái thao bỏ rồi Ui. Như là buổi ờ, buổi chiều mình cho ăn chưa tán bao hả? Ừ. Như các bạn đây thì ờ, là toàn bộ ờ, số mùa hết mà cậu năm vui mới vừa bắt hôm qua các bạn. Thì đầu chiều hôm nay mới cho ăn nè. Đó hiện tại nó có 8 à, mùng các bạn ếch à, vừa, vừa cho ăn xong là ăn hết trơn luôn nè những con ếch mà à, bị chết bị bệnh đó, mình sẽ vớt ngoài cho cá nó ăn luôn các bạn hồi thì bắt đầu xả nước vô bơm nước từ đó xả vô ngược về đó rồi xong có một con xả chỗ này các bạn ống xả chỗ này là mình xả nước xuống ra ngoài sông luôn để cho nó sạch nguồn nước ở đây cho ếch nó mới phát triển rồi mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye các bạn